viết các phân số sau dưới dạng hỗn số. Nào, chúng ta có các phân số. Thứ nhất là 5 phần 2. Các em tập trung cho thầy nhé. Nào, chúng ta có ví dụ 1. Được chưa? Câu A của thầy là 5 phần 2. Nào, các em nắm vững phương pháp của thầy như sau. Đầu tiên là chúng ta lấy tử chia cho mẫu, tức là chúng ta 5 chia 2. 5 chia 2 của chúng ta là được bằng 2. Đúng không nào? 2 x 2 là bằng bằng 4 chúng ta dư 1. Đúng không nào? Vậy chúng ta dư 1 tức là dư D này này, tức là D là bằng 1 đây này. Thì chúng ta thay vào thôi. Ở đây chúng ta có này, A là 5. Chúng ta có này, B là 2. Đúng không nào? Chúng ta chia thì C là thương là bằng 2. Dư chúng ta là 1, tức là chúng ta có 1 phần 2. Được chưa? Ok ông nào? Ở đây để các em hiểu rõ và cụ thể hơn thì thầy có thể ghi thêm đây cho các em. Tức là chúng ta có 5 chia 2. Được chưa? Thì được 2 và dư 1. Được chưa nào các em? Đó. Chúng ta 5 chia cho 2 chúng ta là được 2 và chúng ta dư 1. Ok không nào? Đó.